Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV Hấp Lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái giải nữa ngoài hàng Anh nữa nha anh em Thì đừng cứ vào nhận định cho tất cả anh em Thì những anh em nào mà đang chơi bên ngoài quả thầu quả cò Mình phiên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang và anh em vào nhóm của mình để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn Thì tại sao anh em phải đăng ký trang anh em mới vào nhóm chơi được Giống như anh em vào nhóm chơi anh em có trang anh em chơi được những cái mã kèo giống như rung góc nè anh em hoặc là anh em có thể chờ kèo tuột anh em mới vào kèo thì tỷ lệ anh em thắng anh em ăn nó sẽ cao hơn còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em quýnh trước trận đấu một tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thì anh em đâu có thể xây kèo anh em đâu có thể chờ kèo được đâu còn anh em chơi trang thì anh em chờ trận đấu ra sân 5 10 phút kèo tuột anh em vào kèo thì cái lúc đó tỷ lệ tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn bởi giờ mình mới khuyên anh em nên đăng ký cái trang chơi để anh em có một cái um, lợi thế à, để anh em có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn nha thì đó là cái phần mà mình hướng dẫn cho tất cả anh em cái cách đăng ký trang để anh em chơi um, cho nó có lợi nhuận nha thì um, nếu mà anh em nào muốn đăng ký trang chơi hoặc là vào nhóm của mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình. Mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em nên uh, hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký trang và đưa tất cả anh em vào nhóm của mình chơi luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận ngoại hạng Anh nữa nha. Đó là trận giữa sau thông Southampton và Brentford diễn ra vào lúc 2 giờ 30 ngày 16 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng Brentford đang đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và có 38 điểm sau 25 vòng đấu. Nếu trận này Brentford thắng Brentford sẽ vươn lên cái vị trí là um, thứ 7 trên bảng xếp hạng nha anh em, thứ 7 trên bảng xếp hạng. Thì um, Brentford đang có một cái uh, lợi thế trong cái mùa giải này nha anh em. Thì Brentford đang đứng vị trí thứ 9 cao hơn cái mùa giải năm rồi thì mùa giải năm nay Brentford đang có một cái phong độ rất tốt nha thì còn trong khi đó sau Southampton đang đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng và có 22 điểm sau 26 vòng đấu. Thì um, Southampton là đang nắm chắc cái vé trong tay là, là đi uh, xuống ờ, hạng ờ, nhất Anh chơi rồi nha anh em. Thì sau Southampton không còn gì phải bàn cãi trong cái mùa giải này nữa. Thì còn thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía sau Tên trong 10 trận gần nhất thì sau Tên đã thắng được 3 trận và để thua tới 6 trận và để hòa một trận trước ờ, MU do MU bị thẻ đỏ trong trận rồi nha anh em. Vậy mà sau Tên còn ăn không nổi. Còn trong khi đó bên phía Brentford thì anh em thấy bên phía Brentford trong 10 trận gần nhất Brentford chỉ để thua 2 trận và thắng tới 3 trận và để hòa tới 4 trận. Trong khi đó Brentford đang ờ, bị quản hết hai trận nữa anh em bị quản hết hai trận nữa thì bờ Brentford có cái phong độ cũng rất là tốt nha anh em chỉ toàn thắng và hòa chỉ để thua trong hai trận trong 10 trận gần nhất thì uh, trong cái lịch sử đối đầu của hai này thì Brentford và Southampton thì anh em cũng thấy trong ba lần đối đầu thì Brentford ờ, ăn đủ ba lần với cái cách biệt là từ ba bàn đổ lên thì cái phong độ của thằng Brentford với cái đại cái trình bóng đá của thằng Brentford nó cao hơn Southampton rất nhiều nha anh em thì à, lần nào gặp nhau thì thằng Brentford cũng ăn với cái cách biệt là ba bàn thì à, mình sẽ vào cho anh em xem cái lịch sử cái trận gần nhất của thằng Southampton gặp Brentford trên sân nhà của mình luôn nha thì cái trận này thằng Brentford ăn với cái tỷ số là 3-0 thì cái trận đó à, thằng Brentford chấp với cái mã kèo là 0,75 lẫn 0,75 thì um, còn góc còn góc thì trận đó là 8 quả góc là 4 đều nha anh em thì hai này gặp nhau anh em cũng có thể ờ, đánh xỉu góc được nha thì cái phong độ của hai thằng thằng nào cũng đang đi xuống thì anh em có thể nằm cái mã xỉu góc xỉu góc được nha thì cái trận đó Brentford chấp tới 0,75 còn hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em trong trận này nên nó chưa có cái đội hình dự kiến thì mình sẽ tiến vào cái thằng uh, tỷ lệ kèo trong trận này cho tất cả anh em xem đây đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này thì hai này đã đồng nha anh em thì cái trận trước cái trận trước hai này gặp nhau là thằng Brentford chấp chứ cái mã kèo 0,75 nhưng mà cái trận này nhà cái đang đưa ra cái mã kèo đã đồng thì cái trận này mình khuyên anh em không nên vào đội chủ nhà hay là ờ, đội sân khách nha mà anh em vào cái mã kèo tài 2,25 cho mình anh em vào cái mã tài mạnh tài 2,25 cho mình nha thì tại sao mình phiên tất cả anh em nên nằm cái mã tài mạnh tài thì anh em thấy hai này trong ba lần đối đầu gần nhất thì trận nào cũng ít nhất là từ 3 bàn thắng đến 5 bàn thì cái trận trước là anh em thấy cái trận trước đây thằng bờ Brentford nó chấp chứ cái mã kèo là 0,75 mà cái trận này thằng bờ Brentford nó đã đồng thì cái mã kèo này nó hơi kỳ thì cái trận này có thể sau trong tên ăn với cái tỷ số là 2-1 thì bởi vậy mình khuyên tất cả anh em nên nằm một cái mã tài anh em nằm mã tài còn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 muốn ờ, đăng ký vào nhóm của mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram cài bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình chơi và đăng ký cái trang chơi như thế nào luôn nha. Thì đến đây mình kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.